chúng mình cùng bắt đầu vào phần thứ nhất nhé. Phần thứ nhất, cô và Tulia sẽ hướng dẫn các con quan sát để con có thể kể lại cuộc thi qua bức ảnh thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc thi chạy 200 mét. Trên hình của các con là đường đua mà các vận động viên đang tham gia thi chạy. Vì thế, đầu tiên con sẽ phải giới thiệu đã. Trước hết, con sẽ cần phải giới thiệu về môn thể thao mà con đang kể, đó là chạy cự ly 200 mét. Con sẽ mô tả rõ là con xem tại sân vận động hay là con chạy trên đường chạy ở sân vận động. Phần trọng tâm của bài Trước hết, con cần tìm hiểu về cuộc thi chạy 200m với các thể thức để thi và từ khi chuẩn bị, khi bắt đầu cho tới khi kết thúc như thế nào con mới tái hiện được phần con kể về trận thi đấu thể thao này. Bây giờ con hãy cùng theo dõi cô và Tuliha sẽ giúp các con hình dung được điều đó qua một số bức ảnh. Bức ảnh con đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là các vận động viên đang xếp hàng ở vạch chuẩn bị xuất phát. Sau đó đến một phần khá quan trọng với các vận động viên, đó là tư thế chuẩn bị. Với mỗi một kiểu thi chạy, người ta sẽ có những động tác chuẩn bị khác nhau con ạ. Và ở cuộc thi này thì đây là tư thế chuẩn bị. Con cần mô tả rõ để người ta thấy sự khác biệt với tư thế chuẩn bị. Các vận động viên đều đứng ở phía ngay dưới vạch xuất phát với chân quỳ xuống và tay chống sát vạch